Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Nhà đất việt Long Hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người một căn nhà tại địa chỉ ở à, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Căn nhà có diện tích chỉ sổ đỏ 30m2 hướng Đông Nam cách trục đường chính 20m Cách đường chính hai xe ô tô tránh nhau 50m <clears throat> ngõ trước nhà rộng 1m8 Căn nhà xây dựng 4 tầng, 1 tum Có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 bếp Rồi tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn căn nhà cho mọi người Đây là phía trước mặt tiền của ngôi nhà tầng 1 của ngôi nhà phía trước có lớp hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt bên trong là lớp cửa gỗ khuôn trò cánh dâu bên trong nhà là gạch từ granite cao cấp 60 x 60 tầng 1 sẽ là không gian của phòng khách và phòng bếp chân nhà tầng 1 thì được làm chất liệu thạch cao đây là phần tủ bếp đây là phần tủ bếp làm từ gỗ công nghiệp cao cấp trên là mặt đá granite và tấm kính cường lực sơn màu trắng rất là sang trọng và hiện đại tầng một ngôi nhà như thường lệ sẽ có một nhà vệ sinh bé tận dụng phần hầm cầu thang thiết bị vệ sinh inox và bên ngoài sẽ là lớp cửa nhôm kính việt pháp xin mời mọi người cùng tham quan không gian tầng 2 ở đây cầu thang chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu là gỗ trò và phần đá đen tự nhiên bình định tầng 2 ngôi nhà phòng tầng 2 sẽ có diện tích khá là rộng phía trước sẽ có một cửa sổ lớn và một cửa sổ nhỏ phía trên sẽ là trần thạch cao và sàn gỗ sàn gỗ màu cánh rán rất là đẹp nhà vệ sinh các thiết bị vệ sinh rất là cao cấp cạnh ốp lát 30 x 60 các thiết bị vệ sinh inox phía trên sẽ là đầu chờ của bình nóng lạnh phía ngoài sẽ là lớp cửa nhôm kính việt pháp xin mời tất cả mọi người cùng tham quan tầng 3 tầng 3 của căn nhà cũng sẽ giống tương tự như tầng 2 tương tự giống tầng 2 khác là thay vì uh, lát sàn gỗ thì chúng tôi sẽ lát gạch giả vân gỗ kích thước 60 x 60 phía trên sẽ vẫn là hai cửa sổ xin mời mọi người cùng tham quan tầng 4 tầng 4 sẽ giống y hệt tầng 3 and everything. Phòng Xin mời mọi người cùng tham quan tầng năm. Tầng 5 sẽ không gian phía trong sẽ là phần đầu ờ, chờ máy giặt đường thoát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 quan tâm xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên bài viết trên video xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi